Vâng, xin chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và hiện tại tôi chuyên tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống marketing cho các bot kinh doanh online và hiện tại tôi đang trực tiếp đồng hành với 30 hệ thống lớn mạnh tại Việt Nam và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ bạn một cái xu hướng về marketing đó chính là một cái xu hướng làm video marketing và không phải là ai cũng cũng biết cách để làm video marketing hiệu quả và trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn 6 bước để các bạn làm một video marketing làm một video bán hàng vô cùng hiệu quả và bạn sẽ bán được rất nhiều đơn hàng thông qua 6 bước này thì cái bước đầu tiên để mà các bạn có một cái video làm marketing hiệu quả thì các bạn phải lựa chọn một cái tiêu đề một cái tiêu đề hiệu quả một cái tiêu đề hiệu quả nghĩa là sao một cái tiêu đề hiệu quả nó phải thứ nhất có các yếu tố là phải chứa các con số ví dụ như là bạn chia sẻ ba bí quyết ba tuyệt chiêu gì đó tiêu đề hiệu quả nó phải làm sao nó phải chứa những cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm ví dụ bạn bán sản phẩm trị mụn thì bạn phải chứa từ khóa trị mụn bạn bán giảm cân bạn phải chứa từ khóa giảm cân bạn bán sản phẩm liên quan đến trắng da bạn phải chứa từ khóa trắng da yếu tố thứ ba để để tạo ra một cái tiêu đề thành công cho các bạn đó chính là các bạn cần phải có một tiêu đề chứa cái lỗi đau hoặc là sự sung sướng của khách hàng chứa lỗi đau hoặc là sự sung sướng của khách hàng đó ba yếu tố tôi xin nhắc lại thứ nhất là phải có con số này thứ hai là phải có từ khóa liên quan đến sản phẩm thứ ba đó là phải chứa sự sung sướng và nỗi đau của khách hàng thì chắc chắn tiêu đề của bạn sẽ được rất là nhiều người họ kích thích và rất là nhiều người họ click vào xem Đây là bước thứ nhất là bạn phải có một tiêu đề thu hút đã bước thứ hai để mà bạn làm một cái video marketing hiệu quả đó chính là các bạn cần phải giới thiệu bản thân bạn là ai bạn phải giới thiệu bạn là ai bạn đã có những kết quả gì bạn đã có những thành quả gì rồi cho người nghe cho người xem video họ hiểu về bản thân bạn họ biết về bạn và khi đó họ có một cái niềm tin họ một sự tin tưởng để lắng nghe cái điều mà bạn chia sẻ sắp tới cái bước thứ hai bước thứ ba đó chính là các bạn sẽ sẽ nói về thực trạng về vấn đề về lỗi đau mà mà mọi người đang gặp phải liên quan tới sản phẩm mà bạn đang kinh doanh đó ví dụ bạn nói là thực trạng hiện nay thì những người kinh doanh online thì họ ờ, rất là khó để bán lẻ hoặc là bạn bán sản phẩm liên quan đến trị mụn chẳng hạn thì bạn nói là thực trạng hiện nay thì đang có khoảng tầm ờ, à, 60% giới trẻ họ họ bị mụn đó mụn trứng cá mụn cám và lỗi đau đó là họ thiếu tự tin về bản thân và họ không ngại giao họ ngại giao tiếp với mọi người và khi đó thì có rất nhiều người họ inbox họ hỏi bạn và ngày hôm nay thì bạn sẽ làm video này đó là bước thứ ba là bạn sẽ phải bạn sẽ phải nói về cái lỗi đau nói về thực trạng nói về vấn đề mà mọi người đang gặp phải liên quan đến sản phẩm của bạn thì sau đó là bước thứ tư là bạn sẽ bạn sẽ cung cấp những cái giải pháp những cái giải pháp những cái bí quyết những cái tuyệt chiêu để giúp khách hàng giải quyết được những cái lỗi đau những cái vấn đề trên đó thì bạn sẽ kể đó là à, ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn à, 5 cái bí quyết để giúp các bạn có thể giảm cân tại nhà đó tức là bạn sẽ chia sẻ bí quyết thứ nhất là bí quyết thứ hai là bí quyết thứ ba là thì trong cái phần à, trong cái phần à, bước thứ bước thứ ba này trong bước thứ ba này thì tôi tôi muốn à, chia sẻ với bạn đó là các bạn cần phải các bạn cần phải làm sao để lồng ghép lồng ghép sản phẩm của bạn vào trong cái phần bạn chia sẻ giá trị ví dụ như là bạn chia sẻ à, cái phần giải pháp đó là ba ba cái à, năm cái bí quyết giảm cân thì bạn chia sẻ bí quyết số 1 là uống nhiều nước này bí quyết thứ hai là tập thể dục này bí quyết thứ ba đó là à, ăn à, rau này bí quyết thứ tư đó là chạy bộ này và bí quyết thứ năm đó là bạn có thể sitting là bản thân mình thì đang sử dụng sản phẩm à, này và mình cảm thấy sản phẩm này rất là hiệu quả thì như vậy bạn đang vừa trao giá trị khách hàng sau đó bạn lại còn bạn lại còn à, lồng ghép sản phẩm của bạn vào đó đấy là đấy là bước à, đấy là bước thứ tư rồi và bước thứ năm bước thứ năm đó là bạn hãy hãy hãy kêu gọi hành động họ hãy hãy thực hiện theo những điều bạn đã chia sẻ và bạn hãy nói về cái sự sung sướng bạn hãy nói về cái sự sung sướng nếu như mà họ áp dụng theo những cái cái bước mà bạn chia sẻ và chắc chắn họ sẽ có những cái điều rất là tuyệt vời họ sẽ ví dụ như giảm cân thì họ sẽ có một body tuyệt đẹp họ sẽ được mọi người ngưỡng mộ họ sẽ thành công hơn trong công việc họ sẽ trở nên đẹp hơn quyến rũ hơn được nhiều người yêu quý hơn đó các bạn sẽ nói về cái sự sung sướng của họ trong cái bước thứ 5 này và bước thứ sáu đó là Bước bạn hãy kêu gọi họ hành động Ví dụ như là muốn đặt hàng thì hãy comment à, để được tư vấn hoặc là hãy đăng ký kênh YouTube của bạn hoặc là hãy share video này nếu như bạn thấy giá trị thì đấy là bước đấy là bước thứ 5 à đấy là bước thứ 6 và và đấy là 6 bước mà tôi chia sẻ bạn để các bạn có thể tạo ra một cái video marketing, video bán hàng. Nên tôi xin nhắc lại cho bạn. Bước thứ nhất là bạn cần phải có một tiêu đề thu hút. Tiêu đề à, gây ấn tượng và tiêu đề chuẩn SEO bước thứ hai là các bạn hãy giới thiệu bản thân bạn là ai giới thiệu bản thân bạn là ai đó bạn đã có những thành quả gì trong lĩnh vực này bước thứ ba là bạn sẽ nhắc về thực trạng nhắc về lỗi đau mà thị trường đang gặp phải nhắc về thực trạng nhắc về lỗi đau thị trường đang gặp phải và bước thứ tư đó là các bạn sẽ uh, trình bày ra những cái giải pháp miễn phí và lồng ghép vào giải pháp là sử dụng sản phẩm của bạn và bước thứ năm là bạn hãy kêu gọi họ là hãy thực hiện theo các bước này thì họ sẽ có những sự sung sướng họ sẽ gặt hái được những kết quả là gì và bước thứ sáu đó là bạn kêu gọi hành động là comment kêu gọi hành động là like kêu gọi hành động là share kêu gọi hành động là là hãy đăng ký kênh của bạn thì đấy là 6 bước giúp bạn có thể tạo ra một video marketing hiệu quả và cảm ơn bạn đã xem video của tôi và hãy đăng ký kênh của tôi để có thể chia sẻ nhiều video tới bạn hơn nữa và xin chào và hẹn gặp lại